AZFIN xin giới thiệu khóa học phân tích và định giá cổ phiếu cao cấp. Đây là khóa học giúp bạn có tư duy và tầm nhìn lớn trong đầu tư chứng khoán, giúp nhà đầu tư có thể mua được những cổ phiếu của doanh nghiệp tốt với mức giá hấp dẫn. Một khóa học tuyệt vời mà nhà đầu tư không thể bỏ qua. Đây là khối kiến thức khổng lồ mà bạn có thể nhận được sau khóa học. Thứ nhất, phân tích đánh giá những yếu tố vĩ mô quan trọng đối với thị trường chứng khoán. Thứ hai, phân tích ngành trong đầu tư chứng khoán, tiềm năng tăng trưởng của ngành. Thứ ba, phân tích tài chính chuyên sâu về một doanh nghiệp, đánh giá lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, đánh giá tăng trưởng tương lai và dự báo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu cổ tức, phương pháp RNAV và phương pháp EV-EBITDA. Khóa học được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tiễn của nhà đầu tư, lộ trình khóa học phù hợp kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành với nội dung khóa học như sau. Phần 1. Thấu hiểu sự vận hành của chu kỳ kinh tế và chu kỳ thị trường chứng khoán. Phần 2. Phân tích vĩ mô trong đầu tư chứng khoán. Phần 3. Phân tích ngành trong đầu tư chứng khoán. Phần 4. Phân tích doanh nghiệp trong đầu tư chứng khoán. Phần 5. Định giá cổ phiếu theo phương pháp PE lịch sử phần 6 định giá cổ phiếu theo phương pháp PP lịch sử. Phần 7 định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu cổ tức. Phần 8 định giá cổ phiếu theo phương pháp RNAV, AV Abida, Capred. AZVIN cam kết học viên sau khóa học sẽ trở thành những nhà đầu tư chuyên nghiệp, có cái nhìn sâu sắc và phân tích, đánh giá cổ phiếu chuyên sâu, Tham gia và đăng ký khóa học tại academy.azfin.vn ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. À, vâng ạ, xin chào anh chị ạ. Thì uh, chúng ta rất vui mừng lại chào anh chị trong cái chương trình uh, uh, phát sóng livestream uh, thứ sáu hàng tuần thì à, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị à, bắt đầu anh chị nhé thì à, trước khi bắt đầu thì chúng ta chờ thêm khoảng độ 2 đến 3 phút nữa và các anh chị có trao đổi gì về cái cổ phiếu liên quan đến gọi là nhiệt điện như là HND của QTP thì xin mời các anh chị nhé thì chúng ta sẽ bắt đầu sau khoảng 3 đến 4 phút nữa anh chị nhé 9 ờ, giờ 5 phút chúng ta bắt đầu thì đó nhân lúc này thì mời anh chị thì uh, chuẩn bị các cái nội dung cần trao đổi liên quan đến uh, à, QTP và HND anh chị nhé vâng xin chào anh chị Ồ, rất nhiều các anh chị à, và vâng, rất nhiều anh chị có những cái câu hỏi những cái trao đổi ở đây ạ và vâng. và vâng, ok ok và xin mời anh chị cứ đặt câu hỏi và anh chị thấy rằng là ai quan tâm đến những cái à, doanh nghiệp phòng thủ những cái công ty à, nhiệt điện thì anh chị có thể chia sẻ cái à, video clip này đến với họ để cùng nhau trao đổi anh chị nhé và cũng có khá nhiều các cái câu hỏi thú vị rồi đấy ạ đúng không ạ và vâng, ok chúng ta cũng chờ một chút nữa chúng ta đã chuẩn bị bắt đầu đúng không ạ đây đã có những cái câu hỏi khá thú vị rồi thì uh, mời các anh chị cứ tiếp tục ạ thì một lát nữa thì uh, sau cái phần trình bày thì phục sẽ uh, chia sẻ trao đổi với anh chị về các cái uh, câu hỏi các anh chị quan tâm và vâng, ok ạ thì chào anh Tuấn và vâng và vâng, xin chào anh cường ok xin chào anh chị và vâng, anh chị có thể uh, clip này cho những anh chị quan tâm đến việc ờ, đầu tư cổ phiếu nói chung và quan tâm đến việc ờ, đầu tư vào những cái doanh nghiệp để lấy dòng tiền ổn định dòng tiền đều anh chị nhé vâng ok ok anh chị chúng ta chuẩn bị bắt đầu ạ và vâng, còn có hơn một phút nữa thôi thì chúng ta bắt đầu anh chị nhé À, ok ok rồi ok anh chị Ok, vậy thì ờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào nội dung anh chị nhé. ok ok vâng xin chào mừng anh chị đến với chương trình Live Stream ờ, của AZFIN vào thứ sáu hàng tuần thì nội dung hôm nay thì ờ, phục sẽ ờ, trao đổi cùng anh chị đó là liên quan đến việc là đánh giá qua và cũng là việc định giá cái cổ phiếu HND và QTP tức là hai cái doanh nghiệp nhiệt điện ở Việt Nam thì đây là hai cái doanh nghiệp nhiệt điện có công suất cũng có thể nói là uh, lớn hàng đầu Việt Nam anh chị nhé rất lớn rất lớn thì uh, chúng ta cùng nhau bắt đầu ạ thì trước khi vào cái phần định giá của các doanh nghiệp thì chúng ta hiểu qua một chút về cái giá trị sản xuất điện cái chuỗi giá trị cái uh, mô hình kinh doanh uh, của doanh nghiệp thì của HND với của QTP này giống nhau về cơ bản thì nó đều dùng than cả thì uh, có khác nhau một chút xíu đó là là HND dùng cái than mác A5 A6 còn ờ, QTP thì chỉ dùng một loại A5 thôi đó thì ờ, loại đó là như thế nào thì anh chị có thể tìm hiểu thêm trên mạng đúng không ạ còn về cái chuỗi giá trị sản xuất điện của hai doanh nghiệp HND và QTP như sau đầu tiên cái nguyên liệu đầu tiên quan trọng nhất đối với hai cái doanh nghiệp nhiệt điện than này thì tất nhiên là than rồi đúng không? than thì là là than cám đúng không than cám rồi là tiếp theo không những là chỉ có than mà nó còn có dầu dầu fo đó có dầu à, rồi là nhân công rồi vân vân máy móc thiết bị khi mà đưa than và dầu vào lò hơi đúng không? bên cạnh đó thì ờ, đúng không? lò hơi rồi là có nước rồi là chảy qua tua bin rồi vân vân nó cứ chảy vòng chảy vòng đó thì lò hơi khi khi đưa vào lò hơi ấy, thì nó sẽ đốt là tạo ra nhiệt lượng nó tạo ra cái sức đẩy vân vân để đẩy cái tua bin ờ, đẩy cái tua bin rồi sau đó đến nhà máy phát điện đúng không ạ rồi đưa ra thị trường điện thì thị trường điện đây có thị trường điện cạnh tranh à, rồi là à, hợp đồng PPA vân vân đó thì đây là một cái chuỗi à, giá trị sản xuất điện của HND và QTP đúng không ạ đầu vào là than là chủ yếu bên cạnh đó có dầu FO đúng không ạ ngoài ra thì có thêm là nhân sự vân vân để họ vận hành đúng không ạ đưa vào cái quá trình uh, sản xuất thì đó chính là thông qua ờ, lò hơi này tua bin này rồi là máy phát điện đó vân vân thì từ đó đưa ra cái sản phẩm chính là cái điện chúng ta đang dùng ở đây tiếp theo thì uh, chúng ta sẽ đến vào cụ thể hơn đầu tiên đối với tổng quan về HND thì uh, đây là công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng thành lập năm 2002 và lên sàn Upcom năm 2016 thì HND có hai nhà máy gồm nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và nhiệt điện Hải Phòng 2 với tổng công suất là 1.200 MW thì để quý anh chị tưởng tượng nó to như thế nào 1.200 m nó to như thế nào thì anh chị hãy uh, tưởng tượng rằng một cái thủy điện mà bình thường anh chị đến ấy, nhỏ nhỏ bình thường ấy thì đâu đó nó chỉ thường khoảng độ 10 đến 30 m thôi thì tức là cái này nó 1.200 mê tức là gấp khoảng 40 lần so với những cái thủy điện bình thường hay là ở Việt Nam có hai cái thủy điện gọi là siêu to khổng lồ đó là thủy điện Hào Hòa Bình đúng không ạ và thủy điện Sơn La thì thủy điện uh, uh, Hòa Bình là một cái thủy điện cực lớn ngày uh, xây dựng được cái thủy điện Hòa Bình ý, thì toàn miền Bắc còn thừa điện không dùng hết cơ thế là phải xây cái đường 500 kV đưa điện vào trong miền Nam mà dùng vẫn không hết cơ đó thì cái thủy điện Hòa Bình đâu đó cái công suất nó cũng chỉ tương đương với nhà máy nhiệt điện Hải Phòng này mà thôi chứ nó không nhiều hơn đâu ạ à đó là một cái thủy điện gọi là cực kỳ to còn thủy điện sơn la thì nó to hơn khi làm làm cái thủy điện sơn la phải ảnh hưởng đến ba tỉnh và làm trong nhiều năm liền thì nó to đâu khoảng độ gấp đôi so với cái thủy điện so với cái nhiệt điện hnd này thì để anh chị thấy rằng nó lớn đến như thế nào và tổng mức đầu tư vào cái giai đoạn 202 nó lên đến 1,2 tỷ đô thì hồi đó nó tương đương với khoảng độ tương đương với khoảng độ 20.000 tỷ đó nó 1,2 tỷ đô và sau mấy năm thì nó mới đưa vào vận hành được và nó sản xuất một năm khoảng 7 tỷ kWh đó anh chị lưu ý rằng là nếu ở nhà chúng ta một tháng chúng ta dùng khoảng độ ba bốn trăm số điện chẳng hạn đúng không thì đây nó cung cấp 7 tỷ số điện một năm tức là một năm chúng ta dùng đâu đó có 3.000 số chẳng hạn một năm dùng 3.000 số điện gia đình chúng ta đúng không thì ở đây nó lên đến gọi là gấp một triệu lần như thế tức là với cái gia đình mà dùng 3.000 số điện một năm 3.000 số điện một năm thì cái sản lượng điện của HND này đủ cung cấp cho khoảng độ hơn 2,3 triệu gia đình anh chị nhé còn nếu ví dụ ở quê chẳng hạn các cụ dùng rất là ít điện có khi là một năm chỉ hết độ 1.000 số thôi thì nó tương đương với khoảng 7 triệu hộ gia đình như thế dùng điện đó qua đó có thể thấy anh chị có thể tưởng tượng ra được cái mức độ cung cấp điện nó lớn đến như thế nào và cái cơ cấu cổ đông của HND thì ở đây gồm có các bên như sau đầu tiên là EVN Genco 2 thì cái mã Genco 2 này nó hình như nó có niêm yết ở trên sàn đấy anh chị ạ đó có niêm yết ở trên sàn BGV thì phải đó rồi tiếp theo là SCIC nằm 9% PPC nắm khoảng độ 25,9% 26% và các cổ đông khác khoảng 14%. Đó như vậy nó là công ty con của EVN Genco 2. Đó. Nó là con của Genco 2 ờ, với 51%. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng trao đổi tiếp theo về cái vấn đề liên quan đến đánh giá về cái tình hình hoạt động kinh doanh hoạt động kinh doanh của cái công ty này thì uh, đây là cái bảng kết quả kinh doanh từ năm 2017 đến hết 6 tháng năm 2022 thì chúng ta có thể thấy doanh thu của công ty này về cơ bản nó cũng 90 rồi <coughs> tức là nó hoạt động hai nhà máy và nó cũng chỉ hoạt động hai nhà máy đó mà thôi thì doanh thu nó quanh khoảng độ 9 đến 11 ngàn tỷ gọi không? 9 đến 11 ngàn tỷ thì có năm 2020 2021 có suy giảm sau 2019 nguyên nhân do hai năm này có dính covid thành ra nhu cầu điện nó cũng vừa phải thậm chí một số nơi đang giảm ngoài ra thì cái giá bán trong những giai đoạn này nó tương đối thấp từ đó nó khiến cho cái doanh thu suy giảm đó doanh thu suy giảm anh chị nhá đó còn về cái uh, lợi nhuận thì ở đây lợi nhuận ròng của công ty nếu như năm 2017 đạt có 396 tỷ thì ờ, đến năm 2020 là đạt đỉnh 1470 tỷ thì 2021 còn 455 tỷ 6 tháng 2021 thì ờ, đạt có 177 tỷ thôi nhưng mà 2022 này thì bắt đầu trở lại với cái lợi nhuận lên đến 538 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2022 tức là đã nhiều hơn cả năm 2021 đúng không đó đã nhiều hơn cả thì nguyên nhân vì sao cái giai đoạn 2017 18 lợi nhuận này thấp thế đó là cái chi phí tài chính giai đoạn đó rất cao chi phí tài chính của HND ở đây là gì thứ nhất giai đoạn đó nợ vay cao thành ra lãi vay trả cũng tương đối cao thứ hai cái quan trọng hơn là giai đoạn 2017 2018 thì uh, ờ, HND bị lỗ tỷ giá từ những năm trước ngày xưa thì đồng Việt Nam đồng USD nó đổi ra một một một một USD đổi ra được có khoảng độ 15 17 triệu 18 20 triệu đồng Việt Nam thôi nhưng mà về sau thì USD bây giờ đã lên đến 23.700 đồng chẳng hạn thì khi đó thì HND ngày trước có cái vay gốc bằng USD cũng khá nhiều bên cạnh đó thì cũng có gốc vay bằng Yên Nhật thì cái đó khi tỷ giá bị mất như thế thì cái công ty này nó bị lỗ tỷ giá và lỗ tỷ giá thì nó lại để ở trong cái vốn chủ sở hữu nó chưa ghi nhận luôn vào những năm đầu mới hoạt động thế thành ra là hàng năm nó lôi ra nó trích giảm giống như hiện nay Hoàng Anh Gia Lai có lỗ tỷ giá cực lớn nó vẫn để ở vốn chủ sở hữu âm nếu mà nó hạch toán luôn vào đầu năm 2022 ấy, thì Hoàng Anh Gia Lai có lợi nhuận không và thậm chí âm cả đó nhưng mà nó giữ lại thì có một cái chiều như thế thì để doanh nghiệp có thể hoãn cái việc lỗ tỷ giá đó đó thì 2016 17 18 thì uh, công ty thực hiện rất nhiều cái vấn đề này thì quý vị có thể thấy lợi nhuận tài chính là âm 1.334 tỷ 2017 2018 là âm 973 tỷ thì đến 2019 gần hết và 2020 là hết hẳn cái lỗ tỷ giá đó thì do đó cái chi phí tài chính anh chị có thấy có thể giảm rất mạnh ngoài ra thì cái nợ vay hàng năm của cái công ty này nó trả được gần 2.000 tỷ tiền nợ thì tương đương với việc cái lãi suất trung bình nó khoảng độ 6 phần trăm 5 đến 6 phần trăm thì nó vay USD lãi 6 phần trăm còn vay Yên lãi 4 phần trăm thì trung bình gọi là 5 đến 6 phần trăm thì giảm được 2.000 tỷ tương đương với giảm được hơn 100 tỷ tiền lãi vay thế thành ra cái chi phí tài chính nó đang giảm dần rất thấp đấy rất thấp rất thấp được chưa đó, nó làm cho cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này tăng mạnh khi chi phí tài chính thấp và chính vì thế cho nên là ở các cái lớp học về đọc vị cổ phiếu và định giá cổ phiếu ở tại học viện ngân hàng vào cái thời kỳ năm 2018 đến 2018 ấy, thì chúng tôi sẽ đã cùng nhau cùng các anh chị học viện nghiên cứu cái cổ phiếu HND này rất sâu rất kỹ và đưa ra quyết định mua nó ở vùng đâu đó có khoảng 9 đến 10 nghìn rất thấp và sau đó chỉ một năm sau khi 2019 kết quả kinh doanh rất tốt hơn một năm sau thì giá cổ phiếu đã tăng gần gấp đôi mà lại còn nhận cổ tức thì đây là một trong những cái chiêu thức rất là đơn giản để chúng ta có thể gọi là đọc vị được doanh nghiệp và dự báo lợi nhuận một cách tương đối tương đối ok tương đối ok cái hồi đó thì chúng tôi dự báo rằng là khi hết cái lỗ tỷ giá thì à, đến năm 2019 thì à, lợi nhuận của HND kỳ vọng khá thận trọng và tăng từ 400 lên 800 tỷ thôi thì khi tăng gấp đôi đấy thì EPS nó cũng lên đến gọi là 1.600 1.700 và với giá khoảng độ 9 chẳng hạn 9 hồi 9 8 chấm mấy 9 thì uh, khi nó trở lại lại PE tốt và 10 lại ăn cổ tức thì nó đã tăng lên 16 17 nhưng không ngờ lợi nhuận nó tăng lên 1.173 tỷ tức là EPS là tương đương với khoảng độ hơn 2.000 350 đồng đó thế thành ra giá cổ phiếu nó tăng lên đến 17 18 trước trả cổ tức rồi 2022 2020 lợi nhuận cũng rất tốt rất tốt đó thì 2021 thì như có trao đổi đó là do cái dịch bệnh covid khiến cho cái việc huy động từ thủy điện thấp giá bán điện trên thị trường cạnh tranh giảm mạnh từ đó làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp này thấp anh chị có thể thấy lợi nhuận gộp 2020 là 1912 tỷ thì 2021 chỉ còn ở 656 tỷ mà thôi đúng không ạ 656 tỷ đó và 6 tháng 2021 thì rất thấp đó. tiếp theo về cái biên lợi nhuận thì uh, chúng tôi đánh giá rằng là đối với những doanh nghiệp như này về mặt doanh thu thì nó tương đối ổn định nhưng mà về mặt lợi nhuận ấy thì nó lại tương đối phập phù nó dựa rất nhiều yếu tố thì lát nữa chúng ta sẽ đi vào theo dõi và sau khi tạo đáy uh, ờ, 2021 thì chúng tôi cho rằng là đã là tạo đáy lợi nhuận thì 2022 sẽ tăng trưởng trở lại nhưng mà 2022 chúng tôi kỳ vọng còn tăng trưởng trở lại còn không mạnh vào 2023 2024 cơ đó bí mật đó là vì sao vì sao vì thứ nhất là cái giai đoạn 2022 là giá điện cũng có tăng trở lại rồi nhưng nó không tăng quá nhiều trên cái thị trường trường điện cạnh tranh nhé còn cái thị trường điện chúng ta mua chúng ta tiêu thụ hàng ngày ấy, người dân ấy thì nó không tăng đó. đó thứ hai nữa là năm nay 2022 này lượng mưa rất lớn rất tốt thế thành ra cái quý 3 này quý 4 này thì người ta sẽ huy động gần như tối đa công suất từ thủy điện bởi vì như này cái giá vốn thủy điện nó rẻ bằng nửa thậm chí chưa bằng nửa nhiệt điện cơ nó rất thấp bởi vì nước chặn ở dòng sông cái suất đầu tư thủy điện nó chỉ cao hơn nhiệt điện một chút thôi nhưng mà nhiệt điện thì phải mất chi phí than dầu rất nhiều nhưng thủy điện thì nước được thiên nhiên bàn tặng chẳng thế thành ra giá vốn nó cực thấp và khi nước nhiều như thế thì tất nhiên người ta sẽ huy động ở thủy điện nhiều hơn và nhiệt điện huy động ít hơn chính vì thế cho nên kết quả kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022 của HND ấy, kỳ vọng ấy lợi nhuận nó sẽ thấp hơn 6 tháng đầu năm đấy anh chị ạ khả năng rất cao là như thế đặc biệt cái quý ba này đó và sau nhiều năm thì chúng tôi mới thấy là một loạt các thủy điện ở miền Bắc này là xả lũ còn những năm trước thì rất hiếm khi nói đến từ xả lũ đúng không? thì hiện tượng này gọi là uh, nalina tức là mưa nhiều đấy mưa nhiều đó thì thủy điện huy động nhiều và nhiệt điện huy động ít thì khi đó kết quả kinh doanh của nhiệt điện nó sẽ không được quá tốt quá tốt và 6 tháng đầu năm thì anh chị cũng đừng uh, nhân 538 tỷ nhân đôi tức là bằng 1076 tỷ khả năng rất cao là không được con số đó thì để thận trọng thì chúng tôi kỳ vọng rằng lợi nhuận trong hai quý cuối năm nó khoảng độ 300 đến 450 tỷ đó 300 đến 450 tỷ như vậy kết quả của HND dự báo cho năm 2022 này khoảng độ 840 tỷ đến đến đến đến à, gọi là 980 tỷ đó, thì chúng tôi kỳ vọng như vậy còn nếu mà sang năm mà mưa nó không nhiều nữa thì, à, mà trong khi nhu cầu điện đang tăng rất cao nhu cầu điện từ FDI rất nhiều từ các doanh nghiệp Việt Nam trở lại rất tốt thông qua cái chỉ số PMI tức là chỉ số mua hàng của của của nhà quản lý thì rất rất mạnh FDI cũng nhiều thì tiêu thụ điện cao thì khi đó thì có thể HND sẽ um, tăng cường uh, vận hành nhà máy nhiều hơn nữa thì có thể kết quả kinh doanh 2023 có thể sẽ tốt hơn còn bao giờ là có hiện tượng El Nino cái hiện tượng gọi là uh, ít mưa ấy mà nó xảy ra thì thường những năm đó thủy điện không được huy động nhiều bởi vì không có nước không có nhiều nước thì những năm đó nhiệt điện kiếm gọi là kiếm bẫm thì anh chị có thể thấy năm 2020 chính là điển hình của một cái năm gọi là El Nido thì khi đó khi đó HND được hưởng lợi rất nhiều năm 2019 năm 2020 lợi nhuận rất cao từ đó mang lại cái cổ tức dần dần sẽ rất cao cho cái cổ đông của họ đó thì đấy là cái đánh giá về cái kết quả kinh doanh của HND tức là HND doanh thu thì ổn định nhưng lợi nhuận thì nó lại không ổn định mà nó phụ thuộc vào thủy điện này thủy văn này rồi nó phụ thuộc vào giá điện trên thị trường cạnh tranh giá điện trên phụ thị trường cạnh tranh này phụ thuộc vào cái tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đầu tư nước ngoài vân vân đó thì từ đó nó mới đưa ra được cái cái cái kết quả ngoài ra thì nó sẽ ảnh hưởng một phần bởi cái giá đầu vào đó chính là than cám đó, đó là than cả nữa đó. còn nhìn chung về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này thì chúng tôi đánh giá rằng trong tương lai sẽ có nhiều sự tiến triển tốt như quý vị thấy chi phí à, lãi vay sẽ giảm à, lỗ tỷ giá sẽ không còn nữa không còn nữa không còn trong khi nào thì chúng ta đến phần tiếp theo anh chị nhé rồi về sức khỏe tài chính của HND chúng ta sẽ biết được điều này Về vốn chủ sở hữu của công ty thì uh, năm 2017 nếu chỉ có 5.185 tỷ thôi trên cái lượng cổ phiếu là 500 triệu 500 triệu cổ phiếu thì cái giá trị sổ sách của nó chỉ nhỉnh 10.000 thôi 10.000 à, ba ba bốn trăm đồng thôi 2018 thì công ty làm ra lợi nhuận cũng tốt thì à, nó tăng lên giá trị sổ sách khoảng 11.300 đồng 400 đồng 2019 thì kết quả kinh doanh tốt mà trả cổ tức không hết thì giữ lại để lại tăng vốn chủ sở hữu và 2020 vẫn tăng vốn chủ sở hữu lên 6.917 tỷ đồng thì tương đương với giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cuối 2020 lên đến gần 14.000 đồng và đến 2021 ấy thì người ta trả cổ tức rất cao cho dù lợi nhuận năm 2021 của HND rất thấp đâu đó có hơn 400 tỷ đúng không ạ nhưng mà người ta trả cổ tức rất cao người ta trả hơn 1.000 tỷ cổ tức cơ thế thành ra là vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 6.200 tỷ và sau 6 tháng đầu năm lợi nhuận doanh nghiệp này hơn 500 tỷ cộng thêm do HND đã ứng một lần cổ tức thì thành ra vốn chủ sở hữu là khoảng 6.700 tỷ tức là giá trị sổ sách của doanh nghiệp này đâu đó khoảng độ 10 13.800 đồng đó thì nó còn khoảng độ 1.700 tỷ có thể trả cổ tức cho anh chị tức là chia ra 500 triệu cổ phiếu thì tương đương với khoảng độ 3.400 3.000 tỷ, tỷ có thể trả cổ tức 3.400 đồng EPS mỗi cổ phiếu có thể trả cổ tức và anh chị uh, chia sẻ cùng anh chị câu chuyện này khi vốn chủ sở hữu nó càng lớn ấy nợ vay nó hết dần đấy và nó không mở rộng ấy thì những doanh nghiệp nhiệt điện này nó có thể trả cổ tức cao hơn lợi nhuận của nó anh chị có thể xem lại uh, à, PPC năm 2021 2021 nó trả cổ tức đâu đó hình như nó phải lên đến 56 nghìn 5 nghìn mà trong khi EPS 2021 nó rất thấp chỉ có hơn nghìn đồng thôi 2.000 đồng hơn nghìn đồng nhưng nó trả cổ tức cực cao đó 2020 2021 chạy cổ tức cực cao bởi vì nó có một cái khoản lợi nhuận tích lũy vào trong vốn chủ sở hữu rất nhiều và nó không dùng đến nữa thì nó vác ra nó trả cổ tức đó thì HND đây tiềm ẩn có 1.700 tỷ tức là có EPS lên đến hơn 3.000 khoảng 3.400 đồng đó thì đấy lại là một cái nguồn tương lai nó có thể trả cổ tức cao cho cổ đông đó thì vừa rồi vừa nói cái trường hợp PPC thì tôi thống kê lại là PPC PPC đã trả tới gọi là năm nghìn rưỡi cổ tức năm 2021 đó cho dù năm 2021 lợi nhuận có 216 tỷ trên cái số lượng cổ phiếu 320 triệu tức là có 700 đồng thôi chưa đến 700 đồng có 650 đồng nhưng họ trả những hơn năm nghìn rưỡi cổ tức ra bởi vì nó có cái sự dư trong cái vốn chủ sở hữu đây lợi nhuận giữ lại những năm trước còn nhiều và trong tương lai của PPC thì khó có thể trả cổ tức cao nữa bởi vì ông ấy trả gần hết rồi gần sát với uh, gốc rồi tức là gần sát với cái book value 10.000 rồi thì không trả nữa còn HND này là dư 1.700 tỷ này có thể trả đấy rồi từ giờ đến cuối năm lợi nhuận khoảng 300 đến 400 rưỡi thế là dư thêm khoảng độ uh, ờ, 300 đến 400 rưỡi nữa tức là có hơn 2.000 tỷ có thể trả cổ tức rồi năm sau mà có lợi nhuận tốt lên đến ngàn tỷ chẳng hạn thế là có 3.000 tỷ trả cổ tức chia cho 500 triệu cổ phiếu thì tương đương với 6.000 đồng cổ phiếu đấy thì tùy họ họ sẽ trả vào giai đoạn nào như thế nào đấy là chiến lược của họ đó là về vốn chủ sở hữu tiếp theo là về cái uh, nợ vay thì đối với doanh nghiệp nhiệt điện này chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến cái vấn đề nợ vay hành chị vì sao lại quan tâm đến nợ vay nó khác với phục đọc vị các cổ phiếu khác đó bởi vì nhiệt điện ấy nhiệt điện anh chị ạ nợ vay ấy thì nó quyết định đến chi phí tài chính rất nhiều và quyết định đến cổ tức rất nhiều khi nợ vay còn nhiều thì người ta thường ưu tiên trả nợ vay trước khi trả cổ tức chính vì thế anh chị thấy những cái công ty nhiệt điện giai đoạn đầu hoạt động ấy gần như không trả cổ tức hoặc trả rất ít nhưng mà khi hoạt động chín muồi một thời gian trả cổ tức rất nhiều cụ thể như PPC như NT2 chẳng hạn đó có bao nhiêu trả hết bấy nhiêu rất lớn đó thì nó liên quan đến nợ vay này thì nợ vay của công ty thì à, nếu như năm 2017 thì 9.000 tỷ 2018 còn 7.200 2017 còn 5.300 2020 à quên 2018 còn 7.200 đúng không 2019 còn 5.300 5.400 2020 còn 3.400 tức là mỗi năm 2021 còn 1.900 như vậy mỗi năm ấy trung bình thằng này nó trả khoảng độ 1.800 1.900 tỷ đó như vậy là đến 6 tháng 2022 còn nghìn rưỡi thì chúng tôi kỳ vọng rằng dựa thực ra là cái này quý vị đọc báo cáo tài chính sẽ biết là nó nợ đến bao giờ thì chỉ độ một năm nữa thôi là, là hết nợ một năm nữa hơn một năm tí nữa thôi là, là hết hết sạch nợ rồi và khi hết nợ thì với cái lãi suất trung bình khoảng 6 phần trăm chẳng hạn cả tỷ giá khoảng 6 phần trăm thì quý vị thử nhân 1.500 tỷ lên 6 phần trăm đúng không tức là nó sẽ giảm được thêm khoảng độ 8 900 tỷ nữa à 8 90 tỷ ờ, lãi vay thì chi phí tài chính giảm được 8 90 tỷ nữa thì nó cộng vào lợi nhuận đó một trong lý do vì sao lợi nhuận 2019 2020 tăng mạnh đó là giảm chi phí lãi vay rồi là giảm lỗ tỷ giá thì đến hết 2013 thì nợ vay có thể về không thì khi đó thì HND tha hồ mà trả cổ tức bằng tiền mặt đó trả âm âm luôn đó đó thì cái nợ vay nó còn có từng đó thôi còn vốn chủ sở hữu lên đến 6.700 như vậy tỷ lệ nợ vay có 22,7 phần trăm nó cực thấp luôn và lúc cao điểm thì doanh nghiệp này nợ vay lên đến khoảng độ mười mấy nghìn tỷ cơ mười năm nghìn tỷ cơ anh chị ạ đó nợ vay lúc đỉnh điểm nó cao lắm nó gấp ba bốn lần vốn chủ sở hữu cơ. nhưng bây giờ nợ vay còn có hơn nghìn tỷ và chỉ hơn năm nữa người ta trả về không thôi đó thì trả về không thì anh chị yên tâm rằng cái tỷ suất cổ tức của anh chị nhận được sẽ tăng và chỉ nhận thứ hai lợi nhuận nó sẽ tăng được chưa lợi nhuận nó sẽ tăng Ngoài ra thì ở đây tôi cũng chú ý đến các anh chị một chút về cái tài sản cố định. 2017 tài sản cố định là 12.000 tỷ, 18 là 10.000 tỷ, 19 là 8.000 rưỡi, đúng không ạ? 20 gần 6.600, 6.700, 21 gần 5.000 rưỡi, đúng không ạ? 5.000 rưỡi. Và từ bây giờ khấu hao nó sẽ giảm dần, nó không đến mức gọi là 1.800 tỷ như trước. Từ bây giờ khấu hao nó sẽ nhỏ hơn. Nó sẽ nhỏ hơn này chị ạ nó sẽ nhỏ hơn bởi vì về cơ bản một phần của HND đã hết khấu ao rồi còn một phần còn lại đâu đó còn khoảng độ 5 năm nữa hết khấu ao thì tức là khấu ao từ năm 2022 này thì chúng tôi dự tính thì nó chỉ còn khoảng độ 1.000 tỷ thôi nó giảm dần đúng không ạ 2018 thì khấu hao lên đến hơn 1.850 tỷ đúng không ạ 2019 thì khấu hao gần 1.800 đúng không ạ 2020 thì khấu hao cũng 1.800 2021 thì khấu hao thấp hơn có 1250 nữa 2022 khấu hao khoảng 1000 nó sẽ giảm khấu hao dần và kỳ vọng đến khoảng 2024 2025 khấu hao sẽ hết tức là gần như về không thì khi khấu hao giảm như thế thì nó cũng sẽ góp phần làm cho giá vốn của cái điện sản phẩm điện của HND làm ra nó rẻ đi và kỳ vọng lợi nhuận nó có thể tăng cao hơn thậm chí những giai đoạn tốt biết đâu lợi nhuận nó có thể lên đến gọi là nghìn rưỡi tỷ đó là những giai đoạn tốt thì hoàn toàn có thể như vậy đó thì nó có hai cái yếu tố hỗ trợ trong tương lai đó là đó là lãi vay giảm đó là khấu hao giảm làm cho chi phí giảm từ đó kỳ vọng rằng lợi nhuận của HND có thể gia tăng tất nhiên anh chị lưu ý một điều như thế này không phải là nó giảm được nghìn mấy tỷ khấu hao và giảm được mấy trăm tỷ lãi là lợi nhuận nó được cộng thêm từng ý đâu nhiều anh chị đứng ở giai đoạn 2019 2020 thế lợi nhuận HND một nghìn mấy trăm tỷ bảo là đến nữa hết khấu hao và hết lãi vay thì là lợi nhuận phải gấp đôi hai nghìn rưỡi nhưng không có chuyện đó đâu bởi vì sao bởi vì khi các nhà nhà máy nó dần dần hết khấu hao ấy thì cái công suất huy động của nó cũng giảm chi phí bảo trì nó gia tăng tức là không mất tiền khấu hao nhưng lại mất tiền bảo trì gia tăng được chưa rồi công suất hoạt động nó cũng phải giảm dần theo thời gian chứ để hai yếu tố yếu tố thứ ba là giá điện của nhà nước ấy thì họ cũng sẽ điều chỉnh cho ông này thấp xuống chứ không có chuyện là ông vẫn bán bằng cái giá điện lúc ông khấu hào cao thế thành ra lợi nhuận nó có tác động tích cực nhưng nó không quá là lớn như là người ta kỳ vọng được chưa không phải giảm một đồng chi phí là lợi nhuận tăng đồng đâu mà ông nhà nước ông sẽ bo cái chuyện đó ông chỉ cho phần nào đó thì đấy là trao đổi cùng anh chị còn về cổ tức đây thì 2021 đây trả cổ tức lên đến 1.148 tỷ tức là trả cổ tức khoảng độ 500 triệu thì tức là trả cổ tức khoảng độ 2.300 đồng gần 2.000 2.300 đồng cho cổ đông năm 2021 cho dù lợi nhuận như chúng ta nhìn thấy năm 2021 khá thấp đúng không? 2021 đây có 455 tỷ mà người ta trả cổ tức những 1.148 tỷ phải nói là rất cao rất cao anh chị ạ đó thì đấy là Ờ, về HND HND là như thế tương lai tóm lại về sức khỏe tài chính rất tốt à, thứ hai là cái lãi, lãi vay nợ vay gần hết thì lãi vay sẽ giảm thứ ba là cái khấu hao giảm dần và đến năm 2025 2026 có thể hết thì khi đó lợi nhuận có thể nhỉnh thêm một phần và quan trọng nhất là cổ tức cho HND từ nay trở đi từ 2021 trở đi nó sẽ cao sẽ cao đó thì đấy là trao đổi của anh chị tiếp theo là về đến lượt nhiệt điện Quảng Ninh thì nó có khác gì không về cơ bản nó gần giống nhau ông này cũng thành lập năm 2002 cùng với nhiệt điện Hải Phòng luôn và lên áp Upcom này xong nhiệt điện Hải Phòng một chút thôi cũng lỗ tỷ giá cũng vân vân công suất nhà máy cũng tương tự đó thì ờ, nhà máy uh, nhiệt điện Quảng Ninh 1 và 2 cũng hai nhà máy giống ông HND kìa tổng công suất cũng là 1.200 MW và tổng mức đầu tư vẫn tương tự ông HND và sản xuất điện đâu khoảng độ 7 đến 7,2 tỷ kWh tức là nhỉnh hơn ông HND một chút xíu đó nếu mà nhà chúng ta mỗi năm chỉ dùng hết 1.000 số thì ông này có thể cung cấp điện cho hơn 7 triệu hộ gia đình giả định mỗi hộ gia đình khoảng 4 người đến 5 người đi thì như vậy là cung cấp cho khoảng 28 triệu người dân dùng điện nếu dùng tiết kiệm 28 triệu người dân điện dùng điện tiết kiệm Đúng không? còn nếu ở thành phố dùng 300 số đi thì cung cấp cho khoảng độ hơn 2,3 triệu người gia đình nhân với khoảng hơn 4 người một gia đình đi thì tức là cung cấp cho 10 triệu người dân thưa anh chị là như vậy như vậy riêng QTP và HND đã cung cấp cho nếu người dân thì khoảng độ 2 30 triệu người dân dùng dùng điện thoải mái được, đó được chưa cái còn điện ở Việt Nam tiêu thụ nhiều thì phải nói các nhà máy nó tiêu thụ nhiều chứ còn người dân thì tiêu thụ mấy đúng không ạ người dân thì không tiêu thụ mấy không tiêu thụ mấy còn nhân đây thì cũng chia sẻ với anh chị là tổng tiêu thụ điện ở Việt Nam tổng tiêu thụ điện ở Việt Nam à, thế nào nó là khoảng độ 7,2 tỷ này 7 tỷ này nó chỉ là tương đương với khoảng 3 phần trăm tức là anh chị nhân mấy 33 lần đấy đó tức là tiêu thụ điện của Việt Nam tổng là khoảng hơn 200 tỷ kWh một năm đó đấy là tổng tiêu thụ điện rồi tiếp theo về cơ cấu cổ đông thì uh, nó là EVN Genco 1 Genco 1, Genco 2, Genco 3 là đều của EVN cả, công ty con của EVN. Và EVN là nhà sản xuất điện lớn nhất Việt Nam. Đó. Cái con PG, uh, ờ, PGV lúc, lúc nãy tôi nói đó là Genco 3. Thì mấy con Genco này nó có tổng lượng sản xuất điện cũng cực kỳ lớn anh chị ạ. Lớn lắm. Lớn nhất Việt Nam. Sau đó thì mới đến cái con POW ấy, con POW ấy với công suất khoảng 7,5% toàn Việt Nam. Đó thì cơ cấu cổ đông thì chính là EVN Genco 1 thứ hai là có SCIC đóng 11% thứ ba là nhiệt điện phá lại 16% như vậy anh chị có thể thấy, thấy ông nhiệt điện phá lại ông ấy chiếm 26% HND lại 16% của QTP tức là tương đương với hơn 40% một cái nhà máy điện này và trao đổi với anh chị cái thằng PPC ấy, công suất của nó đâu đó nó thấp hơn thằng này đó, nó thấp hơn thằng này khá như riêng cái việc nó đó nó thấp hơn thằng này khá riêng cái việc nó sở hữu bốn mấy phần trăm của cái ông h cả HND cộng với QTP thì tương ứng với nó sở hữu thêm khoảng 500 mê đấy tức là nó gần bằng cái công suất chính của nó đang hoạt động chính vì thế cho lợi nhuận chính của PPC trong tương lai nó chủ yếu đến từ QTP và HND không phải đến từ hoạt động nó vận hành điện đâu đó, tiếp theo là Vinacomin tức là than khoáng sản đấy thì nắm 11 phần trăm đúng không? RI thì nắm 2 phần trăm đúng không? VCG 1 phần trăm khác thì 17 phần trăm ngày xưa ấy thì VCG là một trong những cái thằng cổ đông đầu tiên sáng lập để thành lập nên QTP này nhưng về sau nó thoái vốn dần thành ra giờ còn sở hữu rất ít đúng không? ông Ri thì trước mua nhiều nhưng ông cũng giảm dần bởi vì ông cũng muốn là chuyển dịch sang cái điện à, năng lượng tái tạo như là điện gió đúng không điện mặt trời có một phần điện gió vân vân đó thì đấy là về cơ cấu cổ đông của QTP tiếp theo về cái tình hình kinh doanh của QTP đại loại nó biến động nó gần giống của HND anh chị có thể thấy là năm 2017 18 19 thì cái chi phí tài chính còn rất cao đó là chi phí lãi vay và chi phí lỗ tỷ giá khiến cho lợi nhuận công ty này cũng khá thấp và nó khá phập phù khá phập phù đúng không ạ tuy nhiên là từ năm 2020 thì nó đã giảm dần rồi. thì lợi nhuận đạt đỉnh 2020 cũng giống như của HND do năm đó thì huy động điện uh, uh, giá giá điện được bán với giá khá cao ờ, năm đó thủy điện huy động ít năm đó điện mặt trời chưa vào đáng kể thế thành ra là những ông nhiệt điện này được huy động rất mạnh và được trả giá rất cao à, năm 2021 thì cái chi phí cũng giảm dần nhưng mà do cái điện do cái covid nhu cầu yếu đúng không rồi 6 tháng 2022 thì chúng ta thấy kết quả kinh doanh cũng rất tốt lên đến 598 tỷ đồng rất tốt tuy vậy thì chúng tôi cũng đánh giá tương tự như HND thì 6 tháng cuối năm thì kết quả nó sẽ kém hơn 6 tháng đầu năm rất khó có thể cao hơn đầu năm bởi vì sao bởi vì như đã nói đó, mưa quá nhiều người ta huy động nhiệt thủy điện nhiều hơn đúng không thành ra là lợi nhuận thằng này trong năm nay nó có thể đạt từ khoảng độ tám trăm rưỡi đến một nghìn tỷ hoặc một nghìn năm mươi tỷ biết đâu kịch bản tốt nó có thể nhỉnh hơn một chút thì với 450 triệu cổ phiếu của nó thì EPS của nó khoảng độ 1.800 đồng đến khoảng độ 2.400 đồng anh chị nhá cho năm nay đó thì EPS của nó cao hơn thằng HND một chút đúng không ạ bởi vì do số lượng cổ phiếu của HND là 500 triệu của QTP có 450 triệu thôi đó thế thành ra đấy là cái sự khác biệt giữa hai công ty này và nếu hai công ty mà vốn ngang nhau thì về cơ bản gần như không có cái gì khác biệt kể cả mặt định giá đó thì trao đổi cùng anh chị là như vậy về cơ bản đánh giá kết quả kinh doanh trong tương lai của tháng này sẽ là phụ thuộc rất nhiều vào nước giá điện thị trường cạnh tranh và giá than đầu vào than đầu vào nhưng mà chúng tôi cũng đánh giá rằng từ năm 2022 thì kết quả về cơ bản là tốt còn năm nào mà Enlilo tức là ít mưa ấy thì năm đó kỳ vọng lợi nhuận có thể đột biến ví dụ như năm 2020 chẳng hạn thậm chí trong tương lai lợi nhuận nó có thể cao hơn nếu có những cái năm huy động nhiều tiếp theo về sức khỏe tài chính cũng tương tự như là ông HND hai ông này nợ vay cũng còn có rất thấp đúng không ạ ông kia còn nghìn rưỡi ông này còn nghìn tám về cơ bản cũng chỉ khoảng hơn năm nữa ông trả nợ hết thôi đó có điều thì vốn chủ sở hữu của ông này thì nhỏ hơn ông kia có 5.998 tỷ thôi trong khi HND vốn chủ sở hữu lên đến 6.700 tỷ đó tuy nhiên anh chị lưu ý một điều như này HND có 500 triệu cổ phiếu thì tức là cái phần dôi dư trên cái gọi là vốn điều lệ là 1.700 thì thằng này có 450 triệu cổ phiếu thôi thì phần dôi dư của nó không phải là 998 tỷ đâu mà nó là 1.498 tỷ tức là nó cũng không không thấp hơn so với HND nhiều đâu nếu về PB về book value tức là giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu nó chỉ thấp hơn một chút thôi thấp hơn khoảng 500 đồng thôi không nhiều được chưa và khi cái nợ của cái thằng QTP này ấy, trả dần hết thì cái chi phí lãi vay của nó cũng sẽ giảm dần và khả năng cao cái lợi nhuận của nó sẽ được hưởng lợi từ đây ngoài ra thì anh chị nhìn vào cái tài sản cố định mà xem đúng không ạ 2017 là 11.500 thì 2018 giảm 2.000 tỷ 2019 thì giảm đâu 1.900 tỷ đúng không ạ 2020 thì giảm đâu đó khoảng 1.500 1.450 tỷ 2021 thì giảm khoảng độ 1.000 tỷ đúng không ạ 2022 thì nó cũng sẽ giảm khoảng độ 6 700 tỷ thì như vậy khấu hao của thằng này nó giảm dần giảm dần và có thể hết vào 2025 2026 được chưa đó nó đã giảm dần như thế thì nó cũng có sẽ góp phần làm cho giá vốn của doanh nghiệp này giảm xuống giảm xuống được chưa lợi nhuận thì có thể là tương đối tích cực thì đấy là trao đổi cùng anh chị như thế còn về cái cổ tức thằng này trả thì do kết quả trong những năm trước thì nó không bằng HND thành ra nó trả ít hơn đúng không ạ ví dụ 2021 trả có 449 450 tỷ tức là trả có 1.000 đồng trên một cổ phiếu đấy có 450 triệu cổ vậy 2022 thì 6 tháng đầu năm thì nó đã trả 360 tỷ rồi tức là trả 800 đồng rồi đúng không ạ và từ giờ đến cuối năm là sẽ trả nữa đấy và khi nó khấu ao tốt khi nó hết nợ thì nó sẽ trả cổ tức rất mạnh nó sẽ lấy toàn gần như toàn bộ lợi nhuận nó trừ đi phúc lợi khen thưởng nó trả tất cho cổ đông thì khi đó cổ tức của nó sẽ rất cao không hề đáp đâu tiếp theo là phân tích tổng kết đã đánh giá về cái hoạt động kinh doanh của HRD và QTP thì uh, hoạt động kinh doanh của HND và QTP là tương đối ổn định về mặt doanh thu và sản lợi. nợ vay của HND và QTP thì đến năm hết năm 2023 thì cơ bản hết đầu 2023 thì nó chuyển hết thành nợ ngắn hạn thì nó sẽ giảm chi phí tài chính khoảng 100 tỷ so với năm 2022 đúng không ạ về khấu hao các nhà máy của HND và QTP thì đến 2026 là hết đó và nó giảm dần khấu hao đến năm đó nó sẽ về cơ bản gần như về không nhưng mà trước đó thì nó cũng giảm dần ví dụ chúng ta vừa nhìn thấy giảm từ 2.000 đến 1.800, 1.600, 1.500, 1.200, 1.800 đúng không ạ? Đó. Thì tuy và tuy vậy thì như tôi đã nói hiệu suất này sẽ giảm một phần và chi phí bảo dưỡng sửa chữa nó sẽ tăng lên. Lắm lúc kể cả máy có ngon đi chăng nữa thì nó cũng sẽ tăng cái chi phí thôi. Để lúc ý cái chi phí là một cái chi phí gọi là có thể chuyển đổi giá đạn cho ai đó. Đúng không ạ? Đó nhưng kỳ vọng thì vẫn là giảm chi phí phần làm giúp lợi nhuận của QTP có thể tốt hơn và cổ tức của HND và QTP từ năm 2022 sẽ cao thực ra nó cao từ năm 2021 với HND còn QTP thì từ năm 2022 nó sẽ cao mới là năm bắt đầu rất cao còn riêng HND 2021 đã rất cao đã lên đến 2.300 đồng đúng không ạ thì HNBD thì à, được dự báo trả cổ tức trung bình trong 10 năm tới là 1.400 đến 2.300 đồng trên năm thì chia sẻ cùng anh chị thì đây là những cái dự báo thận trọng của Zephyr Việt Nam còn QTP thì tương tự thì trả cổ tức được khoảng cao hơn HND một chút khoảng 1450 đến 2350 đồng thì chúng tôi kỳ vọng rằng đa phần cái thời gian hai cái doanh nghiệp này sẽ trả cổ tức ở cái khoảng cao hơn 1.800 đồng đấy tức là ở cái bậc cao hơn thì về cơ bản cái mốc của chúng tôi đưa ra đây là tương đối thận trọng tương đối thận trọng anh chị nha đó, thì anh chị lưu ý là như thế tương đối thận trọng còn tất nhiên à, có thể có những cái giai đoạn có thể có những năm nó có thể trả cổ tức đột biến ba ngàn ba ngàn rưỡi đấy là điều bình thường không có gì không. là lạ cả đó nhưng mà chúng tôi dự báo như thế này à, và với những dự báo như thế ngoài ra thì với đặc điểm của HND và QTP là hoạt định trong cái uh, lĩnh vực kinh doanh chín muồi nợ vay gần không nên HND và QTP có thể định giá theo phương pháp chiết khấu cổ tức bởi vì với những doanh nghiệp nhiệt điện ý, thường là khi mà à, dư tiền họ sẽ trả cổ tức là chủ yếu trả gần hết chúng ta thấy như NT2 PPC là một ví dụ rất rõ rất rõ thì khi họ trả cổ tức gần hết như thế thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp chiết khấu cái dòng cổ tức mà chúng ta sẽ nhận được trong tương lai về giá hiện tại thì với cái lợi suất chúng tôi dùng khoảng hơn 10 phần trăm và việc hoạt động tương đối đơn giản về chín mùi thì cũng có thể định giá theo phương pháp EV trên EBITDA thì phương pháp này thì người ta đã định giá cho thủy điện nhiệt điện và thường định giá đứng trên góc độ là một người cầm doanh nghiệp rất lâu dài thậm chí là những nhà đầu tư mua cả cái doanh nghiệp điện thì họ sẽ định giá theo phương pháp EV trên EBITDA thì ngoài ra thì có thể tham khảo theo thêm phương pháp PE nhưng mà cần phải lấy mức lợi nhuận bình quân bền vững chứ không phải lấy một năm cao bất thường hay một năm thấp bất thường anh chị ạ ví dụ như HND nếu mà lấy năm cao bất thường 2020 thì định giá PE 10 chẳng hạn thì giá của cổ phiếu nó lên đến gần 30.000 đồng ngược lại cái năm 2021 vừa rồi lợi nhuận nó hơn 400 tỷ EPS chưa đến nghìn đồng nếu định giá PE 10 thì giá nó này chỉ còn khoảng độ 8.000 đồng thôi đó thì những cái pha đột biến thì người ta không áp dụng được PE mà PE người ta phải lấy cái lợi nhuận co cốt lõi trung bình trong nhiều năm từ lúc ấy mới áp dụng được PE chứ không phải cứ lôi EPS ra là ta ta nhân PE lên là ta ra tiền đâu đấy là sai bè bè anh chị ạ bởi vì lợi nhuận ví dụ thằng HND năm trước năm sau nó gấp 3 lần nhau thế do đó là chả nhẽ định giá PE nó lại giảm còn 1 phần 3 không có chuyện đó anh chị nhé đó thì đấy là cái câu chuyện lưu ý đối với anh chị đó, định giá nó là một cái nghệ thuật chứ nó không phải là một cái công thức nếu là một công thức thì máy móc nó làm tốt hơn con người nhỉ. tiếp theo thì về cái phần định giá với uh, à, HND thì PE bằng 10 lần chẳng hạn thì giá trị hợp lý chúng tôi cho rằng nó khoảng 18.000 đồng khoảng 18.000 đồng thì chúng tôi cho rằng lợi nhuận ổn định của nó trong lâu dài trung bình nó khoảng 900 à, tương đối thận trọng một chút còn về kỳ vọng thì là khoảng một ngàn thì như vậy là nếu mà theo kỳ vọng thì định giá nó khoảng 20 ngàn đồng chứ không phải 18 nhưng chúng tôi thận trọng một chút tiếp theo về chiết khấu cổ tức với lợi suất khoảng 10.3 phần trăm một năm thì giá hơi chị hợp lý đâu đó khoảng 17.400 đồng 17.400 đồng anh chị nhé 17.400 đồng thì chia sẻ với anh chị đây cũng là một cái thận trọng thận trọng của chúng tôi còn nếu mà ở kịch bản cơ sở chúng tôi thì định giá nó khoảng hơn 18.000 đồng còn định giá theo phương pháp EV trên EBITDA lấy 5,5 à, lần còn lấy như thế nào thì cái này là cũng là một cái bí mật của chúng tôi thì giá hợp lý khoảng 17.900 đồng thì như vậy là giá giá trị cổ phiếu của cái công ty này ấy, hay là bất kỳ công ty nào ấy, thì nó cũng sẽ thay đổi nghịch biến nếu lãi suất thay đổi lãi suất mà tăng cao quá thì định giá sẽ thấp đi lãi suất mà giảm sâu thì định giá sẽ tăng lên đó thế thành ra biến lãi suất cũng rất quan trọng để đánh giá trong cái vấn đề này về tiếp theo giá trị hợp lý của HND nằm trong khoảng 14.000 17.400 đồng đến 18.000 đồng một cổ phiếu thì đây là cái việc định giá tương đối thận trọng của chúng tôi dựa trên những gì đã phân tích đã trao đổi cùng anh chị tiếp theo về QTP sao? thì uh, ờ, PE bằng 10 lần thì giá hợp lý khoảng 18 là 600 đồng chiết khấu cổ tức với lợi suất yêu cầu 10,3% thì giá hợp lý hợp lý khoảng 17.900 đồng đó nhiều anh chị này hỏi cái 10.3 lấy ở đâu cái này thì chúng tôi cũng phải tính toán rất là kỹ rất là chi tiết và mới đưa ra cái lợi suất chiết khấu phù hợp với doanh nghiệp này là như thế rất kỹ cả tôi định giá theo phương pháp gọi là EV trên EBITDA thì đã hợp lý khoảng 18.400 đồng giá trị cổ phiếu sẽ thay đổi tương tự như HND nghịch biến theo lãi suất còn giá trị của QTP nằm ở mức mốc 17.900 đến 18.600 đồng thì đấy là trao đổi của anh chị như vậy tiếp theo về kết luận vậy thì ờ, đối với HND thì doanh thu ổn định nhưng lợi nhuận HND và QTP khá biến động do phụ thuộc vào thủy văn đó ông nhiệt điện này phụ thuộc vào ông thủy thủy điện thế mới buồn cười đúng không ạ nhưng thực tế là có bởi vì hai cái nó đã gọi là sản phẩm thay thế cho nhau à, năm nào mà Nalira ấy tốt ấy thì mưa rất tốt thì thủy điện rất ngọt năm nào mà El ấy thì thủy điện lại kém thì nhiệt điện lại tốt thì thường thì có 1 đến 2 năm thủy văn rất tốt thì lại kèm theo 1 đến 2 năm thủy văn rất kém thế thành ra hai cái đội này nó đầu tư cung thì ngành điện nhé nhưng lại đầu tư lệch pha nhau lệch pha nhau lệch pha nhau rất nhiều anh chị có thể thấy là có gần đây thì NT2 mới tăng giá thôi chứ đầu năm ngụp nặng hay là PPC giảm giá rất sâu QTP và HND giá cũng không được cao nhưng mà dòng thủy điện thì tăng giá kinh hoàng như Vĩnh Sơn Sông Hinh vân vân đúng không thì đến nữa thì lại ngược lại khi mà nước ít thì lại mấy ông nhiệt điện này lại ngon mấy ông thủy điện lại giảm đó việc đầu tư của chúng ta là phải hiểu được cái mô hình kinh doanh cái công thức vận hành nha cái lợi nhuận cái doanh thu của doanh nghiệp từ đó chúng ta mới biết được rằng là đầu tư khoảng thời gian nào còn tất nhiên là trong thời gian nửa tháng một tháng hai tháng ba tháng thì khó lắm không ai đoán được đáy đỉnh đâu anh chị ạ nhưng mà nhìn một cái bức tranh lớn thì sẽ nhìn được anh cũng giống như này Phim cũng rất hiểu về ngành cá tra chính vì thế năm 2020 khi mà lợi nhuận suy giảm rất mạnh giá cổ phiếu giảm cực sâu đấy phi đã làm ngay mấy clip định giá trên kênh YouTube chứng khoán TV đấy anh chị hồi đó bị phản ứng bị chửi kinh lắm cực kỳ kinh ấy và giá cá tra xuống thế này mà chúng mày này bảo thế này kia nhưng mà khi nó xuống sâu đủ sâu thì đấy là cơ hội để nó bật lên thì tương tự như thế bây giờ ví dụ như ngành thép chẳng hạn thì nó đang bật lên đó rất tốt đó ví dụ thế đó còn ví dụ nhiệt điện thì chúng tôi cho rằng là tốt phải là cuối 2023 tầm 2023 2024 đó thì khi đó thì thủy điện kép ví dụ thế đó. tiếp theo là phụ thuộc vào giá nguyên liệu đầu vào than bây giờ Việt Nam cũng phải nhập khẩu đấy anh chị nhé chứ không phải là một nước xuất khẩu như ngày xưa nữa đâu rồi giá đầu rồi, rồi là đầu ra theo cơ chế giá điện à, thị trường cạnh tranh thì chúng ta phải lưu ý các nguồn điện khác ví dụ điện gió điện mặt trời mà nó quá lớn quá nhiều các loại điện khác quá nhiều chẳng hạn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến cái giá điện của thằng này đúng không ạ đúng không ạ rồi là đợi ờ đó và thường thì 1 đến 3 năm kết quả kinh doanh tốt xen kẽ 1 đến 3 năm kém và thời điểm tích sản cổ phiếu tốt là giá xuống thấp do kết quả kinh doanh suy giảm bất thường thì lúc ý mới là lúc lại phải mua chứ không phải là lúc thấy lợi nhuận tăng âm âm mua đâu không phải lúc ấy mà lúc giá lợi nhuận giảm và giá giảm sâu lúc bà còn bi quan nhé bi đạn nhé đó. thì áp dụng cái việc đó thì chúng tôi cũng được rất nhiều lần có lợi nhuận từ HND và QTP rất tốt nhưng chia sẻ của anh chị là cổ phiếu nhỏ quá mua ít đó, đó. Thì năm ngoái mà giá ờ, điện lợi nhuận nó cực thấp như thế giá về rất sâu Ồ, đấy là cơ hội tốt quá để mua đúng không ạ rồi nó phù hợp với nhà đầu tư phòng thủ và đầu tư lấy cái dòng tiền được ổn định ví dụ lấy dòng tiền thuê nhà lấy dòng tiền nghỉ hưu chia sẻ với anh chị nhiều anh chị không thích mua nhà vì đắt quá chẳng hạn mua căn chung cư 5 tỷ thì đi thuê đâu đó độ cả phí dịch vụ vân vân độ 15 16 triệu như vậy nếu anh chị mà không thích mua chẳng hạn hoặc là tiền anh chị không đủ anh chị không thích vay vay trả nợ kinh lắm ví dụ anh chị chỉ có độ 2 tỷ rưỡi thôi 3 tỷ nếu muốn mua ngôi nhà 5 tỷ thì anh chị phải vay 2 tỷ và 2 tỷ kia lãi suất một năm bây giờ phải chắc phải 12 phần trăm tức là mỗi tháng anh chị mất 20 triệu tiền lãi thôi đấy ngoài ra 2 tỷ mà anh chị chia cho bao nhiêu chia cho 10 năm chẳng hạn thì mỗi tháng anh chị phải trả gần 20 triệu tiền gốc nữa tức là 16 17 triệu tiền gốc cộng thêm 20 triệu tiền lãi nữa mỗi tháng anh chị phải trả 37 triệu cho một cái căn nhà các anh chị mua có 3 tỷ mà mua 5 tỷ vay 2 tỷ anh chị phải trả 37 triệu một tháng cho ngôi nhà trong vòng 10 năm liền rất kinh khủng thì anh chị mà không đủ tiền mà không muốn áp lực nợ vay anh chị làm cách nào rất đơn giản cái 3 tỷ anh chị vứt vào anh chị phân bổ đa phần vào mấy con ổn định này đi thế là một năm nó trả cho anh chị gọi là 300 triệu cổ tức đúng không ạ các anh chị hết khoảng độ 200 triệu tiền thuê nhà tiền dịch vụ tẹt bộ các anh chị vẫn dư trăm triệu dư trăm triệu và dư trăm triệu anh chị lại bỏ vào tái đầu tư tiếp đó tức là mỗi năm đúng không ạ mỗi năm anh dư dư thế trong 10 năm tới thì riêng cái tiền 10 năm tới là được 1 tỷ tiền gốc mà anh chị đầu tư trong 10 năm thì anh chị lại có từ 5 đến 7 tỷ luôn đúng không ạ thừa 5 đến 7 tỷ thôi thế là lúc ấy anh chị có một đống tiền to đúng không lúc ấy anh chị có thể mua nhà không cần vay nó cũng 7 tỷ không cần vay đúng không đó thì đấy là trao đổi với anh chị là như thế họ không cần vay trong khi cái tiền làm ra hàng tháng anh chị vẫn giữ được nguyên đúng không cái 37 triệu trả lãi trả gốc thì anh chị vẫn giữ được nguyên anh chị tái đầu tư tiếp ôi rồi nó mà lên mười mấy tỷ 15 tỷ 20 tỷ đúng không 15 tỷ đó thì đấy nên chia sẻ cùng anh chị và cái việc đầu tư nó lúc nào thì tốt lúc nào nó thấp hơn giá trị từ 13 đến 20 trăm thì mua bây giờ lên đối ứng đi xem là thấp hơn bao nhiêu đúng không và bán khi định giá về hợp lý vì vậy anh chị nào muốn lợi nhuận cao ấy tăng lợi nhuận bằng lần ấy thì đây không phải lựa chọn dành cho những anh chị như thế vì nó không được như thế đúng không hoặc là nó phải giá cực sâu thì mới được như thế đúng không ok tiếp theo là đến phần Q&A câu hỏi đó đây thì à, quay lại những cái câu hỏi đầu tiên đối với anh chị QTP HND là vay Việt Nam đồng USD yên Nhật thì nó vay cả yên Nhật lẫn USD nhưng vay USD lại vay của ông Trung Quốc nhưng mà tính bằng đồng USD vay của ông Nhật thì về cơ bản bây giờ nó trả gần hết nợ thôi còn có nghìn rưỡi thôi ví dụ như là cái ông HND còn nghìn rưỡi trăm tỷ thì ông ấy vay đô la thì từ là cách đây mấy hôm thì đô la mất khoảng độ một phẩy Việt Nam đồng mất khoảng hơn một phần trăm tỷ giá thì như vậy với 1.500 tỷ ông mất khoảng 20 tỷ tiền lỗ thì giá nó không nhiều anh chị nhé bây giờ nó nhỏ rồi còn mấy năm trước nó lên đến mười mấy ngàn tỷ nếu mà từ, giống như đô la từ đầu năm giờ bay mất anh chị biết mấy phần trăm ạ bay mất hơn 4 phần trăm 4,3 phần trăm thì ông ý nếu nợ vay như lúc đầu ông mười mấy nghìn tỷ 13 14 15 ngàn tỷ thì âm mất 6 700 tỷ nhưng mà bây giờ trả nợ gần hết rồi thì cái lỗ tỷ giá nó không đáng kể đâu có nhưng không nhiều đó nhưng mà yên nhật rất tiếc là hết rồi nếu yên nhật mà còn mà đô la hết thì ông lại ngon quá bởi yên nhật giảm giá cực sâu đó anh chị nhá thì đấy là trao đổi với anh chị vâng PPC à, là cổ đông lớn của HND và QTP thì định giá nào thì AZFIN có một cái bài viết về PPC ở trên website azfin.vn anh chị vào đấy anh chị vào phần tìm kiếm anh chị bấm PPC là ra thôi đó thì AZFIN mới viết ờ, bài lợi nhuận tài chính vài trăm tỷ mỗi năm từ hai ông kia thì định giá mình phải phân ra hai mảnh một phần là liên quan hoạt động kinh doanh chính của nó một phần là liên quan đến cái hoạt động đầu tư tài chính đó là vào HND và QTP và vào mấy cái thằng thủy điện nữa VC nó đầu tư cả thủy điện nữa các anh chị nhé đó thì phục gửi cái bài viết ở trên khung ờ, trên khung chat anh chị nhé đấy phục gửi link cái bài viết trên khung chat đấy về PPC đấy thì anh chị đọc để hiểu sâu sắc thêm về đọc vị cổ phiếu đúng không ạ Vâng, ok. Nếu chỉ được chọn duy nhất thì lên QTP HND cho dòng tiền đều 10 năm tới. Thực ra hai thằng này đều đều. Nhưng tất nhiên là có lúc có thằng ờ, có lúc HND hơn, có lúc QTP hơn chứ không phải là lúc nào thằng này hơn hoặc thằng kia hơn. Thế cho nên là nếu chọn một thì các anh chị cứ hên xui đi. Đúng không ạ? Tùng ờ, sắp ngửa đi. Còn ờ, với cá nhân Phục thì Phục cho rằng là chia đôi nếu không chọn được thì ta chọn cả hai em đúng không ạ ví dụ mua khoảng độ một tỷ cho nó nhưng mỗi ông 500 triệu theo mỗi năm chúng ta có trăm triệu tiền à, cổ tức hơn trăm triệu tiền cổ tức đấy nhá với giá hiện nay mua thì trung bình mỗi năm phải được hơn trăm triệu tiền cổ tức đấy anh chị nhé hơn 10 phần trăm cổ tức đấy khoảng độ 11 13 phần trăm cổ tức rất cao đúng không ạ hơn trái phiếu đấy. ví dụ thế Vâng, thông tin Việt Nam mua điện của Lào ảnh hưởng ra sao? Um, tốt quá anh ạ. Thì về cơ bản là như này, Việt Nam thì là một nước đang phát triển rất là mạnh, dân số lên đến trăm triệu. Lào thì dân số của họ thấp lắm, có vài triệu. Vài triệu ít lắm. Và họ kinh tế phát triển yếu lắm, kém lắm. Về cơ bản kinh tế của họ tất nhiên là không thể bằng Hồ Chí Minh và không thể bằng Hà Nội rồi. Chỉ bằng một phần mấy của Hồ Chí Minh hoặc bằng một phần mấy của Hà Nội thôi thế thành ra họ tiêu thụ điện rất ít nhưng mà diện tích đất của họ rất rộng dân số của họ bằng một phần mười mấy của mình anh chị ạ đúng không ạ mình gấp mười mấy lần nhưng mà diện tích của mình có 330 ngàn km vuông của Lào thì hơn 200 ngàn km vuông rồi đó, mật độ rất thưa sông ngòi thì ở bên Lào có rất nhiều sông thuận tiện lắm thuận tiện cho làm điện đấy thế do đó họ dư điện thì Việt Nam lại đang bị thiếu điện mà chúng ta làm điện gió điện ờ, mặt trời giá cao lắm anh chị ạ người ta nhập vào cộng khấu hao chi trừ chi phí đủ thứ đi thì cái giá vốn điện nhiệt điện và điện gió chúng ta lên đến ờ, khoảng độ 2.200 2.400 đồng một số cả. và nhà nước bán cho người dân chúng ta dùng là nếu mà người ta người dân dùng ít ý, đó là nhà nước phải bù lỗ đấy anh chị ạ đó thì khi đó mua điện được từ Lào đó thủy điện giá rất mềm rất tốt thì tốt quá đó, tốt quá bởi chúng ta dù sao trong tương lai phát triển quy hoạch chúng ta vẫn thiếu điện hiện nay thì không thiếu điện bởi vì cái điện mặt trời và điện gió vừa rồi phát triển cực mạnh nhưng mà trong tương lai sẽ thiếu điện bởi vậy cho nên vừa rồi vừa mới thành lập thêm một cái nhà máy nhiệt điện nữa ở Quảng Ninh thì phải giờ là nhà máy uh, nhiệt điện uh, khí Nhơn Trạch 3 Nhơn Trạch 4 thì cũng chuẩn bị khởi công đó hai nhà máy khởi công đâu đó là tổng công suất uh, rất là to 1600 đây đó dạ. cũng mất khoảng độ hơn 30.000 tỷ đầu tư hơn 30.000 tỷ đầu tư anh chị nhé khoảng độ 1,4 tỷ đô đó dạ. rồi còn rất nhiều các nhà là máy điện nữa đang xây dựng bởi Việt Nam sẽ thiếu điện rất nhiều và việc mua điện là Lào thì về cơ bản là mua cũng chỉ một phần nhỏ thôi chứ nó cũng không nhiều lắm đâu Vì thủy điện thì không thể công suất to được anh chị ạ đó, thì à, nó không ảnh hưởng đáng kể đâu anh Vâng, cái câu chuyện đánh giá thị trường khoán hết 2022 à? ngắn hạn mà chém gió dễ sai lắm anh chị. Thì thôi thì chia sẻ cũng chia sẻ quan điểm cá nhân thôi. Không hàm ý gì cả. Nhưng mà về câu chuyện là để mà giảm sâu thì cũng hơi khó. Nhưng để mà tăng mạnh thì cũng hơi khó. Bởi vì sao? Bởi vì nó có một cái sự không đồng thuận về kinh tế vĩ mô trên thế giới thì chia sẻ của anh chị là nó rất xấu anh chị thấy thế đấy châu Âu làm phát rồi là vân vân đủ thứ Mỹ cũng thế đánh nhau chiến tranh vân vân loạn xạ cả lên đúng không kinh tế rất khó khăn ở trên thế giới nhưng ngược lại Việt Nam lại là một cái điểm rất sáng cực kỳ sáng thế thành ra là nhưng mà chúng ta lại sáng ở trong tối thế thành ra nó không hoàn toàn là thuận bởi vậy cho nên là à, về cái cơ sở về thị trường không thể giảm sâu khó có thể giảm sâu trừ khi có những cái biến cố gì nó điên cuồng à, như chiến tranh hay vân vân gì ở gần Việt Nam thì có thể thì giảm sâu là điều chắc chắn còn nếu bình thường nếu không ra gì giảm sâu mà cứ thế diễn biến, biến như này ấy, thì khó giảm sâu nguyên nhân do một định giá thị trường chứng khoán Việt Nam rất rẻ rẻ bằng giai đoạn 2013 14 thứ hai giai đoạn vừa rồi khi giá cổ phiếu xuống rất sâu ấy, thì cũng có rất nhiều các cái uh, nhà đầu tư lớn họ mua vào lượng lớn cổ phiếu và họ nhốt dần anh chị thấy là thanh khoản những cái cổ phiếu ngày xưa lên đến hai ba ba bốn mươi triệu giờ giảm thấp nhiều cổ như thế ví dụ anh chị nhìn Techcombank chẳng hạn anh chị thấy thanh khoản eo hòn bây giờ mỗi phiên hai ba triệu trước ba bốn mươi triệu đó là họ đã gom hay một số cổ phiếu khác tiên phong banh cũng giảm này giảm thanh khoản vân vân nhiều cổ là như thế đó. đó thì đấy là cũng họ nhốt một phần rồi về giá rất rẻ đó. tiếp theo nữa là kinh tế trong nước rất tốt và tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp được dự báo rất cao trong cuối năm nó lại càng rẻ hơn thì do đó cái khâu giảm sâu rất khó còn khâu tăng mạnh thì cũng khá khó trong cái thời gian ngắn nguyên nhân là một là liên quan đến ờ, về cơ bản tín dụng thì bây giờ tiền dồn vào sản xuất nhiều đúng không ạ tín dụng tăng vẫn cao hơn 2021 anh chị nhé tức là tổng lượng cung tiền là vẫn cao hơn đấy chứ không phải thắt chặt đâu nhưng mà sản xuất mạnh quá sẽ thành ra cái tiền nó vào sản xuất nhiều nhiều đúng không ạ đó thì thị trường chứng khoán về cơ bản là cũng điều hưu đi một chút thứ hai là cái câu chuyện thế giới nó vẫn rất nguy hiểm à, nhưng mà nhân đây thì tôi đánh giá câu chuyện thế giới nó không nó sẽ không nguy hiểm như quá như một số chuyên gia sợ rõ ràng về cái nội tại kinh tế về cái ảnh hưởng vừa rồi nó khó khăn hơn rất nhiều trong những năm trước kể cả khủng hoảng 2007, 08 hay 2000 thì chẳng được nó khó khăn hơn rất nhiều kinh tế vĩ mô khó khăn hơn rất nhiều những giai đoạn đó giai đoạn đại khủng hoảng luôn ấy. trong mấy chục năm qua nhưng nó lại không bị sụp đổ khó bị sụp đổ bởi một cái nguyên nhân rất buồn cười anh chị ạ nguyên nhân là ông người dân nào ông chính phủ nào cũng biết ủi khó khăn đấy rồi thì khi người ta biết là khó khăn rồi ấy, thì người ta lại có những cái sự chuẩn bị nhất định và người ta chịu đựng với nó tốt hơn còn nếu mà khó khăn tự nhiên trên trời nó rơi xuống đùm một cái ấy, giống năm 2000 hoặc 2007 08 ấy thì làm người ta bị bất ngờ và lúc đó khủng hoảng nó mới dẫn dẫn đến bị dây chuyền và rất nguy hiểm còn rõ ràng nội tại nền kinh tế chúng ta bây giờ yếu hơn cả giai đoạn đó nhưng cả chính phủ người dân doanh nghiệp đều biết điều đó từ trước rồi thế thành ra là họ sẽ bóp chắt họ sẽ chuẩn bị họ sẽ phòng thủ vân vân thế là cuối cùng cái việc xảy ra đổ vỡ lớn nó sẽ khó xảy ra đó cái khủng hoảng nguy hiểm nhất của nó là cái sự bất ngờ chứ cũng không hẳn là sóng lớn cũng giống như một cơn bão nếu cơn bão tương đối lớn nhưng người ta biết được trước rồi người ta biết à nó hình thành kia kìa nó đang đến kìa thế thì khi đó người ta sẽ ra cố nhà cửa mọi thứ người ta sẽ di tản người ta vân vân và dĩ nhiên là thiệt hại rất nhỏ kể cả bão tương đối lớn nhưng ngược lại nếu một cơn bão vừa vừa thôi nhưng người ta không được báo trước nó bất thình lình nó ập đến thì khi đó cái thiệt hại nó cực kỳ lớn anh chị ạ bởi vì cái yếu tố bất ngờ đúng không ạ đông lúa chẳng hạn nếu kẻ bão to được dự báo trước vài ngày thế là người dân ồ à xuống gặt hết lúa thế là mùa màng cất đi được rồi cất thóc đi hoặc chuyển đi chỗ cao thì sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều nhưng ngược lại kể cả cơn bão vừa vừa thôi nếu không được cảnh báo nó ụp cái thì lúa thì đang chín thì đã giảm hết sạch thế là thiệt hại đấy thì cái nguyên lý của cái khủng hoảng ấy chúng ta còn chú ý đến cái điều đó chứ không hẳn là ý, nói là nó to hay nó nhỏ nó xấu hay nó không đấy cái khủng hoảng kinh tế còn một cái đó mới là cái thú vị anh chị đúng không cái đó mới là cái thú vị cũng giống như chúng ta được báo trước năm tới khó khăn lắm đấy chứng khoán khó khăn lắm ông sẽ thế này thế kia thì chúng ta chuẩn bị tinh thần trước chả sao nhưng đúng cái thị trường chứng khoán nó sập cái thì chúng ta dính sập vừa thôi chúng ta cũng bất ngờ đau khổ đúng không đó thì đấy là một cái chia sẻ của anh chị như thế tức là cá nhân phục thì nói thẳng luôn ngắn hạn rất hên xui rất khó nhưng cũng nghĩ rằng là khó giảm sâu tăng này khó tăng mạnh nhưng về cơ bản định giá lúc này là hấp dẫn đặc biệt cho những nhà đầu tư tích sản cổ phiếu thì đây là một cơ hội tuyệt vời để anh chị tích sản trong cái giai đoạn trong vòng một năm qua và thậm chí là 6 tháng tới 7 tháng tới một năm tới giai đoạn tích sản cực tốt tích sản đây là mua cả một quá trình giá hợp lý giá rẻ chứ ngoài phải mấy ông nhảy vào bảo là tao bắt đúng đáy đấy mà tích sản tích sản cái gì đúng không? tích sản tức là tích lũy một cách đều đặn các tài sản tốt với giá hấp dẫn còn tất nhiên giá hấp dẫn nó có thể giảm sâu hơn hấp dẫn hơn nữa đúng không đấy là chuyện bình thường đó là chuyện bình thường đó. nhưng mà cứ mua được giá hấp dẫn là thắng lợi tiếp theo hai doanh nghiệp này mình nuôi lâu dài được không anh em cũng đang suy nghĩ có nên xuống tiền với doanh nghiệp này không đó như mình chia sẻ trong slide rồi đấy nó phù hợp với những ai mà đầu tư bền vững yêu cầu cái lợi suất hợp lý khoảng hơn 10 phần trăm và đặc biệt những ai thích có cái dòng tiền chẳng hạn thì chia sẻ anh chị đến nữa phục cũng có sẽ có phân bổ mỹ khi mà mình cảm thấy hợp lý để lấy cái dòng tiền để mình ờ, trang trải sinh hoạt chẳng hạn Hay lấy dòng tiền để vân vân có những cái công việc riêng đúng không ạ Vâng, khối ngoại mua dòng Hòa Phát có nhận định về cổ phiếu này thì về mua dòng à, và cơ bản nó khác nhau lắm. Hai cái đó khác nhau lắm. Thế thành ra nó cũng sự liên quan nó không biết đâu. Đấy. Còn về cơ bản này AZFIN như trước đã đánh giá trong vài tháng gần đây đánh giá rất rõ rõ rồi. Quý 3 sẽ là quý khó khăn nhất và đấy khả năng cao là quý tạo đáy và đi lên. Với AZFIN cũng có đủ thông tin để gọi là tương đối khá chắc rằng cái tháng 9 là cái tháng là kết quả kinh doanh sẽ trở lại bắt đầu trở lại tốt tháng 7 cực kỳ tệ hại tháng 8 là tương đối tệ hại và tháng 9 là trở lại bình thường và từ quý 4 thì AZFIN kỳ vọng Hòa Phát trở lại hoạt động kinh doanh bình thường với cái lợi nhuận đâu đó mỗi triệu tấn thép thì khoảng độ 3 đến 4 tỷ 3 đến 4 uh, ờ, nghìn tỷ lợi nhuận 3 nghìn đến 4 nghìn tỷ Ok thì uh, tốt nhất là HND lên tích sản nhé anh có ở trong cộng đồng tích sản thì anh vào đấy có hướng dẫn rất cụ thể có giá nên tích sản vân vân Ô cái câu chuyện bạn cầm 5 mã mà hai mã đỏ là tài khoản âm thì phụ không biết thế nào cả, mình Phục không biết mã nào cả mà tư vấn được nhé. Và vâng, quý 4 ngành nào có thể bứt phá thì à, Ờ, trao đổi cùng anh chị anh chị lên kênh youtube của Phục thì ờ, có cái clip về top 5 ngành cho tăng trưởng mạnh kết quả kinh doanh cuối cuối năm nay nhé anh chị có thể tham khảo ví dụ bán lẻ chẳng hạn không thể coi thường là được đâu ví dụ bán lẻ là rất cũng rất được đánh giá rất cao đấy ví dụ thế ok QTP và HND đến Tết Congo mới có dòng tiền vào nếu anh đầu tư dòng tiền thì ờ, anh lên sang FLC Herod hay vân vân nhé đúng không ạ thì đây là phù hợp với tích sản phù hợp với những nhà đầu tư bền vững có dòng tiền có dòng tiền tức là dòng tiền đây là dòng tiền cổ tức của doanh nghiệp trả cho cổ phiếu trả cho chúng ta chứ không phải là dòng tiền của thị trường anh nhé Đó. Vâng, ở trên cái khung chat của chúng ta thì cũng có à, đây có cái ờ, link Zalo của group à, đầu tư giá trị có anh chị em AZFIN hỗ trợ miễn phí ở đấy. Vâng, NT2 cũng dần hết khẩu ao. Có một cái điểm rất hay của NT2 đấy là doanh nghiệp có cái công suất, ừ, tức là có cái tiêu hao là thấp nhất Việt Nam đến bây giờ. Thấp nhất Việt Nam tức là cái việc chuyển đổi thành điện của nó rất cao anh chị ạ rất cao cái thằng NT2 này à, là chuyển đổi thành điện cao nhất Việt Nam máy móc của nó công nghệ Siemens của Đức là một trong những công nghệ thuộc dạng top top đầu ở thế giới thế thành ra hoạt động cả chục năm rồi nhưng mà máy móc của NT2 vẫn ngon nghẻ lắm công suất vẫn cực cao luôn đó thì đây cũng là một lợi thế của những cái doanh nghiệp mà điện khí so với doanh nghiệp điện than điện than thì muội than rồi vân vân rồi công nghệ thì thành ra nó tuổi thọ thấp hơn so với điện khí rất nhiều đó, hiệu suất của điện khí tốt hơn đó, sạch hơn đó, thì đấy là chia sẻ của anh chị à, một cái câu chuyện như thế tuy nhiên HND thì anh chị à, à quên NT2 thì anh chị mà vào cộng đồng tích sản thì anh chị cũng được hai ba lần chốt lời đấy đó, được hai ba lần chốt lời thì tầm này thì anh AZFIN đánh giá là à, về tích sản là chốt lời đẹp rồi đúng không ạ Vâng. Bác ở trong cộng đồng tích sản thì bác có thể đánh giá PPC thì Zfin gửi lên đấy rồi đấy. Giá cứ dai dưới giá gọi là tích sản là tốt. Vâng, suy thoái Mỹ có ảnh hưởng Vicostone không? Có, có ảnh hưởng đấy. À, bằng chứng này kết quả quý 2, quý 3 này nó sẽ kém đấy thậm chí kéo dài đến quý 4 của VCS thì năm nay rất khó tăng trưởng cho VCS có ảnh hưởng mạnh đấy Wow HVN có phải đáy không thôi cái này thì mình không tham gia bởi vì nó âm vốn chủ sở hữu rồi và nhiều anh chị cứ mong rằng khi thì à, ngành hàng không trở lại lợi nhuận trở lại xin thưa anh chị không bao giờ đâu vì sao thế chia sẻ luôn anh chị nhé trước khi à, covid xảy ra thì vốn chủ sở hữu nó lên đến 10 năm 20 ngàn tỷ đúng không ạ thì nó lợi nhuận được khoảng 2 ngàn tỷ một năm thì bây giờ sau Covid vốn chủ sở hữu là âm 5 ngàn tỷ thế thì cái việc lỗ mất 25 ngàn tỷ kia thì lấy cái vốn đâu để bù vào 25 ngàn tỷ để kinh doanh lấy nợ vay chứ đi theo nợ vay 25 ngàn tỷ thôi lãi suất 8 phần trăm thôi thì nó bay mất 2 ngàn tỷ tiền lãi rồi thế thì lợi nhuận trước covid mỗi năm 2 000 tỷ thì bây giờ sau covid này gánh thêm một khoản nợ 25 000 tỷ lãi vay của số vốn thôi đã 2 000 tỷ thế là lợi nhuận với mo thôi nếu mà HVN làm không được bơm vốn kịp thời ấy, thì sẽ không bao giờ có lãi chứ đừng nói đến là lợi nhuận trở lại anh chị nhé chứ anh chị đừng nghĩ rằng là sau covid nó trở lại bình thường là lợi nhuận bằng trước covid đâu nhá bởi vì trước covid nó có 20.000 tỷ vốn chủ sau covid vốn nó âm rồi thế thì nó phải bù bằng toàn bộ nợ vay nợ vay thì phải trả mấy nghìn tỷ tiền lãi một năm không có chuyện đâu thế anh nghe đánh bạc thì nhảy vào hvn à? còn không hãy tránh xa được đây đó cho dù nó có một chút lợi nhuận đi thì bao giờ nó bù đủ 25 ngàn tỷ âm vốn chủ sở hữu kia thì lúc ấy mới được trả cổ tức thế thì bao giờ được 25 ngàn tỷ 30 năm sau không được đấy đúng không ạ thì đầu tư một cái cổ phiếu 30 năm sau không về vạch xuất phát về không thì làm sao mà đầu tư được đúng không đó ok về NT2 thì AZFIN cho rằng giá này giá phù hợp của nó rồi phe rồi còn ngày trước ở vùng giá 20 ấy, 19 18 19 20 thì bà con chê ỏng treo ra giờ thì giờ thì là lúc chốt lời rồi giờ là lúc chết lời đối với những cổ phiếu mà có kết quả kinh doanh ổn định ấy thì những lúc giá tăng điên cuồng định giá nó đã trở mức cao ấy thì là lúc chốt lời chứ không phải lúc mua vượt đỉnh đâu đúng không ạ vốn hóa nó bây giờ bằng 8.400 tỷ rồi đúng không ạ thì lợi nhuận năm nay đâu đó nó cũng khoảng độ 800 tỷ 7 800 tỷ như vậy là PL 10 e lần rồi nhìn 10 lần rồi nó không rẻ đâu ạ Vâng, bán lẻ. Rồi chia sẻ anh chị thế giới di động cực kỳ triển vọng, FPT cũng rất triển vọng. Hai cổ phiếu đều cho tương lai đều rẻ đều tốt. Năm tới thì ờ, nếu về định giá thì PNG định giá rẻ hơn thế giới di động. Nhưng nếu về cái, cái tăng trưởng về câu chuyện năm tới thì thế giới di động tăng trưởng lợi nhuận năm tới chắc là min phải tầm 50%. Còn mắc thì có thể trăm phần trăm đó khi mà nó nếu mà nó bán được một phần bách hóa xanh thì lợi nhuận tăng trưởng trăm phần trăm còn không nó cũng phải 5 phần trăm bèo bọt phải 4 phần trăm PNG năm sau tăng trưởng thì chậm hơn khoảng 15 đến 20 phần trăm thôi đó chắc chắn hơn định giá rẻ hơn nhưng mà tăng trưởng thì MWG hơn đó thì đấy là những cái cổ phiếu đều tốt cho anh chị tích lũy tuyệt vời luôn đó đúng rồi đánh bạc thì hãng ờ, nhảy vào HVN vâng cái thằng SHS à, à ờ, vâng rẻ so với cái gì đúng không vâng DHI Zfin đánh giá cao đấy bởi bây giờ sân bay Long Thành người ta làm thực sự là đúng tiến độ đấy chứ không người ta không làm chậm đâu xung quanh đấy là làm hạ tầng tốt đấy, xây dựng tốt đấy. DHA sẽ trả cổ tức ngon đấy và vâng, ok thì trên đây là những cái nội dung mà mà eventfin đánh giá thì nhân đây thì anh chị nào mà quan tâm đến để mà có thể hiểu về về về về về hiểu về liên quan đến gọi là à, định giá cổ phiếu thì giữa đến cuối tháng 9 này Zfin có một cái khóa khai giảng cái khóa phân tích về định giá cổ phiếu chuyên sâu thì đây là một cái khóa chắc là một năm qua đến bây giờ Zfin mới mở một lần ấy bởi vì lúc này thấy rằng là rất cần thiết để phải nghiên cứu sâu để chuẩn bị cho một cái cái cái thị, chu kỳ mới của thị trường cũng giống như là đầu năm 2020 đấy Zephin có mở cái lớp này anh chị nào mong muốn được trở thành những người hiểu về định giá hiểu về giá trị doanh nghiệp thì từ đó an tâm đầu tư à, nắm giữ lâu dài và tăng tăng trưởng lợi nhuận tốt thì có thể đăng ký tham gia nha anh chị nhé đó thì uh, cái việc anh chị đăng ra đăng ký tham gia có thể ở trên page hoặc là ờ, lên cái website academy.azfin.vietnam thì để để để anh chị có thể là là là tham gia ở đấy đăng ký ở đấy đó đó thì uh, đấy là những cái nội dung chia sẻ cùng anh chị thì chúc anh chị có những cái kiến thức hữu ích ứng dụng vào trong đầu tư của mình đúng không ạ và vâng, xin chào và hẹn gặp lại. xin giới thiệu khóa học phân tích và định giá cổ phiếu cao cấp. Đây là khóa học giúp bạn có tư duy và tầm nhìn lớn trong đầu tư chứng khoán, giúp nhà đầu tư có thể mua được những cổ phiếu của doanh nghiệp tốt với mức giá hấp dẫn. Một khóa học tuyệt vời mà nhà đầu tư không thể bỏ qua. Đây là khối kiến thức khổng lồ mà bạn có thể nhận được sau khóa học. Thứ nhất, phân tích đánh giá những yếu tố vĩ mô quan trọng đối với thị trường chứng khoán. Thứ hai, phân tích ngành trong đầu tư chứng khoán, tiềm năng tăng trưởng của ngành. Thứ ba, phân tích tài chính chuyên sâu về một doanh nghiệp, đánh giá lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, đánh giá tăng trưởng tương lai và dự báo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu cổ tức, phương pháp RNAV và phương pháp EV-EBITDA. Khóa học được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tiễn của nhà đầu tư, lộ trình khóa học phù hợp kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành với nội dung khóa học như sau. Phần 1. Thấu hiểu sự vận hành của chu kỳ kinh tế và chu kỳ thị trường chứng khoán. Phần 2. Phân tích vĩ mô trong đầu tư chứng khoán. Phần 3. Phân tích ngành trong đầu tư chứng khoán. Phần 4. Phân tích doanh nghiệp trong đầu tư chứng khoán. Phần 5. Định giá cổ phiếu theo phương pháp PE lịch sử. Phần 6. Định giá cổ phiếu theo phương pháp PP lịch sử. Phần 7. Định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu cổ tức. Phần 8. Định giá cổ phiếu theo phương pháp RNAV, AV Abida, cap rate azfin cam kết học viên sau khóa học sẽ trở thành những nhà đầu tư chuyên nghiệp, có cái nhìn sâu sắc và phân tích, đánh giá cổ phiếu chuyên sâu, Tham gia và đăng ký khóa học tại academy azfin vn ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn.